thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em là cái chạm 3 vào cái bộ đề 13 và cặp 1001 này thì cái thứ nhất là về phần đề của chúng ta thì đã ăn được con đề 81 trong bộ đề 13 này rất chi là vui phải không ạ <coughs> chúng ta nuôi từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 thì chúng ta đã ăn được con đề 81 này rồi anh em nhé ăn được con đề 81 nô khung của chúng ta thì à, ngày thứ hai nó vẫn chưa ra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 nó có 6 số và cặp lô khung để chúng ta tiếp tục chúng ta nuôi đó thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếc một like đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 402 người đã like video cho mình và 3.900 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống thì ngày hôm qua thì chúng ta chiến thắng được cả trên kênh và trên Zalo trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm qua chúng ta rực rỡ anh em ạ ngày hôm qua thì chúng ta ăn được cả xiên chi nó vui luôn cuối tháng thì chúng ta lỗ tưng bừng anh em ạ cái thứ nhất là chúng ta ăn được uh, bạch thủ lô là con 83 này xiên 83 và con ờ, uh, 68 này và ăn được con đè 81 anh em nhé khá là kết uh, cái đặc biệt của chúng ta là 686 nhưng mà nó lại về 181 thì chúng ta chỉ ăn được trong cái dàn 12 số này thôi quá là tuyệt vời rồi ngày hôm qua thì uh,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 thứ sáu này ngày mùng 3 tháng 3 chúng ta lấy ở cái giải 5 này kết hợp giải 6 con cuối cùng này và ba con cuối cùng ở giải 6 anh em ghép theo đường mũi tên này cho mình chúng ta có đài lôi tuần thứ 6 chạm 8 này 808 858 và 878 6 số anh em nhé để chúng ta nuôi thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 18 này thì chúng ta ăn chạm 8 tiếp tục thứ hai này thứ ba này thứ tư này đề về 87 thì chúng ta ăn chạm 8 và ăn thẳng 187 này anh em nhé trong cái dàn 6 số <coughs> tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ năm này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 sang ngày thứ sáu đề về 81 thì chúng ta đã ăn được con đề 81 này và ăn chạm một cứng anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 17 tháng 3 của chúng ta thì có cái chạm 6 cứng này chạm 6 ghép lần lượt thì chúng ta có 616 này 646 này và 696. Ở đây chúng ta có hai con 9, 9 bóng 4 thì chúng ta có 646. Để chúng ta lui thứ sáu ngày 17 tháng 3 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này. Sang ngày thứ tư đề về chạm 6. Đề về 64 thì chúng ta ăn chạm 6 này và ăn thẳng con 64 này trong thời gian 6 số. Tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ năm này thứ sáu ngày 24 tháng 3 thì chúng ta tiếp tục của cái chạm 6 anh em nhé chạm 6 của chúng ta thì có 616 này 636 này và 656 <coughs> để chúng ta nuôi thứ sáu ngày 24 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 65 này thì chúng ta đã ăn được con đề 65 này và ăn chạm 6 tiếp anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư này đề về 67 này ăn chạm 6 này thì cái đường cầu này mình cũng ờ, test qua rồi tỷ lệ ăn rất chi là cao nên là anh em nào nuôi thì chúng ta để ý cho mình thứ sáu ngày 31 tháng 3 thì cái tuần này của chúng ta thì có con uh, chạm 7 cứng <coughs> chạm 7 này ghép lần lượt thì chúng ta có 727 757 và 797 anh em nhé kết hợp với chạm 7 cho mình cái tỷ lệ ăn khá là cao nó đang chạy rất chi là đều anh em có thể lùi xuống test cho mình anh em nhé về đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em cũng để ý đây cho mình luôn này lô khung thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 này <coughs> giải tư và giải 5 này con cuối cùng giải tư và con đầu tiên giải 5 hai con này anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày 292 để chơi thứ sáu này chủ nhật và thứ hai cho mình cặp 292 mình sẽ đi test cho anh em này chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 29 29 của chúng ta 29 của chúng ta về giải tư anh em nhé ăn con 29 ngày đầu tiên tiếp tục khuyên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 10 tháng 3 thì chúng ta có cặp 646 để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé 46 <coughs> giải 3 này 46 giải 3 46 ở giải 5 và con 64 cũng ở giải 3 này thì chúng ta ăn cả cặp ba nháy anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ 6 hàng tuần thứ 6 ngày 17 tháng 3 thì chúng ta có cặp 414 này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 <clears throat> đây chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 52 này 52 về giải 7 tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 31 tháng 3 thì cái ờ, tuần này của chúng ta thì có con 080 anh em nhé 080 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả chỉ là dự đoán anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lưu tuần của ngày thứ sáu và lô khung 3 ngày anh em nhé thì về phần đề này của chúng ta thì có cái chạm 7 cứng dàn đề của chúng ta thì chỉ có 6 số thôi